Hoàng Giang Crypto chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong video trước, Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng nhờ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta nạp tiền vào Samex bằng cách à, mua coin, mua crypto trực tiếp ở trên Samex cũng như là cách à, chuyển coin từ các sàn à, giao dịch crypto khác sang Samex rồi đúng chưa ạ? Thì bạn nào chưa xem những video đó mình sẽ để link tất cả những video đó ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Và trong video hôm nay Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như là giới thiệu cho bạn nào, giao dịch ờ, spot là gì, cũng như là phí giao dịch spot là bao nhiêu, rồi ờ, kế tiếp là khối lượng giao dịch ờ, spot tối thiểu, rồi cách chúng ta đặt lệnh như là lệnh limit này, rồi lệnh market hay lệnh stop limit như nào nha. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Vậy đầu tiên nhất, Make Spot là gì ạ? Make Spot hay còn được gọi là giao dịch giao ngay là giao dịch ờ, giữa tài sản kỹ thuật số này với tài sản kỹ thuật số khác cũng như là chúng ta sử dụng tài sản kỹ thuật số này để mua tài sản kỹ thuật số khác nha. Vậy phí ờ, giao dịch spot ở trên ờ, Samex là bao nhiêu ạ? Thì phí giao dịch ở trên Samex là 0,2% nha. Còn khi các bạn sử dụng mới để khấu trừ thì chúng ta được giảm thêm 20% của 0,2% nữa nha. Tức là nếu chúng ta thanh toán phí bằng mới ấy, thì chúng ta chỉ cần thanh toán 0,16% à, thôi ha. Ok, kế tiếp thì mình sẽ chia sẻ cho bạn là khối lượng giao dịch ờ, spot tối thiểu của sàn BEX này nha. Thì đối với UST thì khối lượng giao dịch tối thiểu là 5 mu trên một lần giao dịch ha. Kế tiếp là đối với MX ý, thì sẽ là 50 MX trên một lần. Tiếp theo là BTC thì sẽ là 0,0005 Bitcoin nha. Rồi ETH thì ờ, sẽ là 0,01 ờ, Ethereum và EOS thì sẽ là một EOS cho một lần giao dịch nha. Ok tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn là cách chúng ta giao dịch spot ở trên à, sàn Mex Global này nha Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn ở trên điện thoại trước ha Ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn ở trên máy tính Đầu tiên nhất thì bạn sẽ đánh à, truy cập vào Mex nha Và chia thêm ấy để có thể tiến hành được uh, giao dịch spot ấy thì bạn sẽ chuyển uh, tất cả tài sản của bạn uh, sang ví spot này nha ví dụ như tài sản ở ví uh, fiat này rồi uh, tài sản ở ví margin này quay ở ví future này đó thì bạn sẽ tiến hành nhấn vào chuyển đây này để tiến hành à, chuyển tất cả các tài sản ở ví khác sang ví Spot để chúng ta có tài sản để tham gia giao dịch sau ngay nha. Ok, sau khi chuyển tất cả các tài sản rồi thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào mục à, giao dịch ở chính giữa đây này. Sau đó chọn mục à, Spot cho mình nha. Rồi tiếp theo là mục uh, mới trên UST này, đây chính là cặp giao dịch mà các bạn sẽ giao dịch nha. Như ở đây chúng ta sẽ hành mua MX này bằng đồng USDT. Còn nếu bạn muốn mua đồng khác ấy, thì bạn sẽ nhấn vào này. Sau đó trên thanh tìm kiếm thì bạn sẽ hành tìm đồng coin đó nha ví dụ bạn muốn ờ, giao dịch Bitcoin chẳng hạn thì bạn sẽ tìm là BTC này đó thì ở đây sẽ lên rất nhiều các cặp ờ, giao dịch luôn từ ờ, ETH trên BTC này rồi BTC trên UST này đó thì bạn sẽ đành chọn cặp phù hợp nhá. như đây sẽ có 3L cũng như 3S này đây là giao dịch ETF thì ở trong những video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn này. chi tiết về cách giao dịch ETF ở trên sàn BEX này nhá. rồi ví dụ đây thì mình vẫn giao dịch là đồng uh, mới trên UST nhá, đó mình sẽ nhấn chọn vào này rồi tiếp theo ở bên cạnh ấy, sẽ là phần trăm biến động giá của cặp giao dịch này trong vòng một ngày, tức là 24 giờ nha. Như ở đây là đang giảm 1,9% này. Rồi tiếp theo bạn quan sát ở góc bên trái này, thì ở đây sẽ là số lệnh bán và số lệnh mua nha. Ở trên màu đỏ thì sẽ là số lệnh bán này, ở dưới màu xanh sẽ là số lệnh mua ha. Cũng như là ở chính giữa này sẽ là giá thị trường hiện tại ha. Rồi kế tiếp ở bên phải này, biểu tượng này chính là biểu đồ lớn tức là cây line ha. Bạn bấm chọn vào này. Đó thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có biểu đồ tăng giảm giá của cặp uh, giao dịch này nha. Trong vòng uh, à, 15 phút này, cũng như là 1 tiếng này, rồi uh, à, 4 giờ, rồi uh, 1 ngày, cũng như là rất nhiều các thời gian khác này nha. Như uh, theo tuần này, rồi uh, theo tháng ha. Ok, thì uh, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đặt lệnh uh, limit này, cũng như là trigger limit, rồi lệnh market ha. Đầu tiên nhất là lệnh uh, limit này. Thì đối với lệnh này ấy, như ở đây là chúng ta sẽ mua đồng MX này. Nghĩa là sao là bạn kỳ vọng mua giá MX này thấp hơn giá của thị trường như ở đây là 1,25 này thì ở phần à, giá mua vào này thì bạn sẽ nhập thấp hơn 1,25 à, này nha ví dụ như mình nhập 1,2 à, hoặc 1,1 cũng được nha đó ở đây thì mình sẽ nhập 1,1 chẳng hạn này tiếp theo ở mục số lượng mới ấy, thì bạn sẽ đang kéo thanh ở dưới đây này đó để chúng ta tiến hành dùng số UST có trong tài khoản của chúng ta để mua đồng mới này nha như ở đây bạn quan sát này là mình đang dùng 10 đô và nếu mà mình ờ, khớp lệnh ấy, với giá đây là 1,1 thì mình sẽ mua được 9,17 ờ, đồng ờ, MX này đó ngoài ra bạn có thể kéo hết tất cả này là đây mình sẽ mua được 16,69 đồng MX này nha Ok cuối cùng bạn nhấn vào mua MX này kế tiếp xác nhận lại một lần nữa nha rồi mục lệnh chờ này thì sẽ lên tất cả những lệnh mà bạn đã mua nha ngoài ra nếu bạn không muốn mua nữa thì bạn sẽ nhấn vào hủy này rồi thì đó là cách mà chúng ta mua đối với lệnh à, limit này nha. Còn nếu mà chúng ta bán thì sao? Thì à, khi bán ấy thì bạn sẽ muốn bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại hay là một mức giá mà bạn mong muốn trong tương lai. Bạn dự đoán rằng à, đồng mới này sẽ lên được cái giá đó ấy. Như hiện tại giá thị trường đang là 1,25 đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt mức giá cao hơn mức giá của thị trường. Ví dụ như là 1,3 này, rồi 1,4 chẳng hạn này. đây thì mình sẽ nhập là 1,3 nha. Sau đó bạn tiếp tục kéo thanh chỉnh phần trăm này này đó, hiện tại là mình đang có 79,57 mấy nha. Thì nếu mình muốn bán à, tất cả thì mình sẽ kéo đến 100% này. Và nếu mà giá thị trường lên tới 1,3 à, này thì mình sẽ cướp lệnh và nhận được 103,44 à, đồng USDT nha. Cuối cùng bạn nhấn vào bán MX để tiến hành bán nha Thì đó lệnh limit, tiếp theo là lệnh chip G limit thì sao? Thì đây cũng chính là lệnh stop limit nha. Lệnh chip G limit này khi mà chúng ta mua coin ấy, tức là chúng ta sẽ dùng lệnh này để mua đuổi theo thị trường nha chờ đợi giá tăng thì chúng ta mua Bạn nhấn vào biểu đồ cây lai tức là biểu đồ nến này thì vào quan sát này ở đây sẽ có những tình huống như thế này này ví dụ như là chúng ta đang xác định giá tăng đúng không mà nếu như mà nó chưa tăng đến một ngưỡng nào đó ấy, rồi đây mình sẽ xác định ngưỡng là 1,97 này đi cho làm tròn lên 2 à, này đi thì nếu mà như giá của cặp giao dịch đó ấy, mà không vượt qua ngưỡng này ấy, thì khả năng nó giảm là rất cao còn nếu mà nó vượt qua ngưỡng này ấy, thì khả năng nó tăng ấy, thì sẽ là cao nha cao hơn khả năng nó giảm ha cho nên mình sẽ để mức giá kích hoạt ấy là 2,05 và mình cũng thực hiện một lệnh mua ấy, cao hơn mức giá 2,05 này ví dụ như là 2,1 này rồi 2,2 nha miễn là cao hơn 2,05 à, Ok bây giờ mình sẽ nhấn vào mua này rồi mục à, giá kích hoạt này mình sẽ nhập là 2,05 nha rồi kế tiếp mục à, giá mua này thì mình sẽ nhập là 2,1 này rồi kế tiếp mình à, sẽ kéo thanh à, chỉnh phần trăm này Đó và cũng tương tự như ở lệnh à, limit kia Cuối cùng mình sẽ nhấn vào mua mới MXH Đó lúc này bạn có thể đọc này là khi giá tăng lên hoặc cao hơn 2,05 là chúng ta sẽ đành mua 8,74 mới này với giá là 2,1 U nha Rồi cuối cùng bạn nhấn vào xác nhận này Ok lúc này ở mục uh, lệnh chờ này sẽ lên là lịch sử mua của chúng ta nha Ok tương tự như thế là nếu bạn không muốn mua ấy, thì bạn sẽ nhấn vào hủy này rồi tương tự thế là bên mục bán nhá Là khi bạn muốn nó ờ, cắt lỗ ấy, Giá cặp giao dịch này giảm thì chúng ta mới bán nhá Rồi thì mình sẽ để mức giá kết quả này Sẽ thấp hơn mức giá của thị trường nhá Ví dụ là 0,7 này Rồi kế tiếp mục ờ, giá bán ra này Thì mình sẽ nhập là 0,6 nhá Sau đó thì mình sẽ điều chỉnh ờ, khối lượng giao dịch này Bằng cách kéo thanh chỉnh phần trăm này Ok cuối cùng nhấn vào bán 10x nha và tất nhiên là các bạn nhớ lưu ý nhá là chúng ta phải có sẵn mới này thì chúng ta mới bán được ha. Rồi thì đó là hai lệnh uh, limit và chip limit. Cuối cùng là lệnh uh, market này, tức là lệnh thị trường này. Thì đối với lệnh thị trường này chúng ta sẽ sử dụng uh, khi bạn cảm thấy uh, giá hiện tại phù hợp với giá mua giá bán giống như lệnh limit ấy, nhưng mà chúng ta sẽ đặt giá cao nhất khi mua cũng như là đặt giá thấp nhất khi chúng ta bán nhá. Và ngoài ra đối với lệnh thị trường này ấy, bạn không thể điều chỉnh giá mua cũng như giá bán. Hệ thống sẽ tự động khớp lệnh cho bạn nhá. Rồi đây mình sẽ mua đồng MX này Thì ở đây mục giá mua ấy, chúng ta sẽ mặc định là giá thị trường là 1,25 rồi Chúng ta không thể điều chỉnh nha Và chúng ta chỉ có thể điều chỉnh à, khối lượng mua thôi Bằng cách à, kéo thanh chỉnh phần trăm này Đó hoặc là bạn có thể nhập à, trực tiếp ở trên đây cũng được nha Ví dụ như mình mua 10 UST chẳng hạn này Đó Cuối cùng bạn nhấn vào mua Thì như mình chia sẻ hệ thống sẽ tự động khớp lệnh Và chúng ta sẽ bị trừ luôn 10 U Và nhận được luôn số MX tương ứng ha Tương thế là lệnh bán này đó thì giá bán à, giống như giá mua chính là giá thị trường là 1,25 này ok cuối cùng nhấn vào bán mới nha Thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã giới thiệu cho bạn là Maxport là gì cũng như là chia sẻ bạn là phí rồi à, khối lượng tối thiểu của giao dịch giao ngay đồng thời cũng hướng dẫn bạn là cách chúng ta đặt lệnh à, limit rồi chip limit cũng như là lệnh market thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, thì nhớ để lại à, comment bình luận xuống phía bên dưới video. Hoàng Giang Crypto sẽ giải đáp phản hồi à, tất cả trong vòng 24 giờ nha. Và trong video tiếp theo ấy, thì Hoàng Giang Crypto sẽ giới thiệu cho bạn là make margin là gì, cũng như là hứa với bạn cách chúng ta đặt lệnh à, limit rồi trigger limit cũng như là lệnh market khi chúng ta giao dịch margin ở trên sàn make như thế nào nhá. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.